À, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn Rất vui gặp lại à, quý cô chú anh chị và các bạn trong cái à, video ngày hôm nay Thì à, hôm nay cũng là dịp cuối tuần Thì kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có những ngày nghỉ thật là hạnh phúc bên gia đình Thì hiện tại là em đang đi trên cái con đường bê tông thuộc ấp 8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nha. Thì ờ, phía bên nãy và sau lưng chúng ta là cái con đường DH519 là thuộc xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì ờ, em sẽ đi vào cái con đường bê tông này và sẽ đi quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái ờ, miếng đất nha. Đó. Hiện trạng cái miếng đất này là đất vườn, đó, chưa có thổ cư diện tích là hơn 1.200 mét vuông mặt tiền đường nhựa luôn nhé tại vì à, đây nè, mặt tiền cái đường nhựa như thế này cái con đường này nãy là à, đáng nghĩa là đi vào từ đường đó nhưng mà do có cái xe nó bị à, hư nó nằm chắn ngang con đường nên không đi vào được và em phải đi qua cái con đường bê tông này vào đây đây thì quý vị và các bạn cũng nhìn hai bên thì đã có điện nhá có điện điện đầy đủ thì ở đây họ cũng đang xây mấy cái ờ, mương bằng đá kè đá từ cái đường DH519 mà đi vào cái miếng đất của chúng ta là khoảng tầm 500 mét nha quý vị đến đây là góc bên tay trái mà quý vị là văn phòng ấp 8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước nha đó quý vị nhìn nè ấp 8 và cái miếng đất của chúng ta chỉ cách khoảng tầm 70 mét là sẽ tới à, cái miếng đất nha đó đây đây là cái vị trí mà cái miếng đất của chúng ta thì ờ, vị trí miếng đất chúng ta là giáp với lại cái miếng cao su bên tay trái này đi qua bên này là 15 mét và cái chiều dài miếng đất của chúng ta từ mép đường này đi vào trong ờ, là hơn 80 mét nha hơn 80 mét chưa có thổ cư thuộc ấp 8 xã Tân Lập huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước một miếng đất chính chủ quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại chính chủ em sẽ để số điện thoại ở bên cái phần à, góc của à, video cũng như là trong cái phần mô tả để quý vị tiện theo à, liên hệ ha quý vị cứ liên hệ trao đổi trực tiếp thì sẽ với lại chủ đất đất ở đây thì mé bên này nó cao nha cao ngang ngang mặt đường cao hơn đó, ờ, đi vào giáp với lại cái, cái cái ờ, cao su đó chiều dài miếng đất của chúng ta là hơn 80 mét nha đã có sổ riêng hết rồi sổ đầy đủ giáp với lại cái mí ờ, trồng bắp bên này nè em quay xung quanh cho quý vị xem con đường nhựa nha điện đi ngang qua đất Đó. đối diện miếng đất của chúng ta thì nhà dân ở nha thì ở đây nó cũng ờ, lưa thưa thôi chứ nó cũng không phải là đông lắm nhưng mà điều kiện hạ tầng thì ờ, khá đầy đủ nha rồi một lần nữa thì em xin ờ, giới thiệu quý vị đây là cái miếng đất mà uh, có diện tích bề ngang là 15 m và chiều dài của miếng đất là hơn 80 m chưa có thổ cư thuộc ấp 8 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại chính chủ. Em sẽ để ở trong phần mô tả cho quý vị liên hệ. Sổ sách giấy tờ đầy đủ. Rồi, thì à, em cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, nếu mà quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu bán đất thì à, cứ liên hệ em ha, khu vực à, Phú Giáo, Bình Dương. Đó, thì em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị ha. À, số điện thoại là 0972 042 552 à, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại à, quý vị vào những video tiếp theo